Vâng thì à, tiếp đến em sẽ mời tất cả quý vị và mọi người khách hàng chúng ta xem cái con đường này Thì à, con đường này là một con đường rộng lên đến khoảng 6 mét và một con đường thông Gia đình mình có thể vào mua để ở hoặc là mở văn phòng công ty Kinh doanh buôn bán hàng online cũng là mở tiệm nail spa đều được nha quý vị Và căn nhà chúng ta thì đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh Ngay sát bếm lại khu vực à, siêu thị uh, MH2 đang xây dựng nha quý vị Và ngay khu vực trung tâm với ờ, ngay sát bên với lại đường Trường Trinh và sang khu vực ờ, Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú cũng như là ra sân bay thì rất là gần nha quý vị. Và đây là con đường thông này, đường ngược lại này, một con đường rộng lên đến khoảng 6 mét nha quý anh chị. Xe hơi rồi xe tải ờ, ra vào căn nhà mình rất là dễ dàng và thuận tiện nha. Và đây là một trong những em siêu phẩm mới cuối năm 2022 và với căn nhà là ngang 3m8 và độ sâu là 17m và được xây dựng với thiết kế là một trệt và 3 lầu với công năng sử dụng nhà mình là khu vực sân đậu xe máy rồi gara ô tô, phòng khách, phòng bếp có 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh và có phòng thờ giặt sân thượng trước sau nha. Hướng của căn nhà mình thì có hướng chính là hướng tây nam như quý vị, thuộc mệnh theo phong thủy là tây tứ trạch. Và căn nhà này thì đã được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi. Với à, cái giá bán thì à, chỉ có hơn 7 à, tỷ đồng một xíu thôi nha quý vị và giá này thì còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha. Và để không mất thời gian gia đình mình nữa thì em sẽ đưa mọi người khách hàng chúng ta vào bên trong để tham quan cái nội thất và cũng là thiết kế căn nhà mình.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 Cái khu vực bên dưới ờ, cái ờ, phòng ờ, khách của căn nhà mình thì khá là rộng này. Chủ nhà thiết kế với khu vực cầu thang để gần sát ra đường sau cho nên là cái không gian phòng đường trước căn nhà mình cũng như là phòng khách của căn nhà và khu vực để xe máy khá là rộng nha quý anh chị. Vâng, để tiếp đến thì em sẽ đi di chuyển vào khu vực đường sau của căn nhà mình để quý anh chị khách hàng chúng ta cùng xem và tham quan nha quý vị. Bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn chùm, đèn led và đèn chiếu sáng nha mọi người. Với Nhà chúng ta thì được gia chủ đã tặng full nội thất đầy đủ hết rồi Từ những bộ sofa cho đến tivi Cũng là bàn ăn và giường tủ, máy lạnh, điều hòa đầy đủ hết rồi nha quý anh chị Và gia chủ đã tặng gia đình chúng ta với một cái tivi màn hình 65 à, inch Hãng là hãng LG nha quý vị Bên trên thì à, chúng ta sẽ có cái um, hệ thống là đèn trùm, đèn led này Đèn trùm căn nhà mình nha quý vị Đấy với uh, trần thì được gia chủ đóng trần thạch cao rất là đẹp nha một ờ, mẫu nhà phải nói là bắt mắt luôn và tông nhật những các màu sắc và thiết kế căn nhà mình tặng full nội thất rất là đẹp khu ở ngay khu vực cầu thang thì ờ, sẽ được gia chủ là đóng những các cái tủ này và có trang trí những các cái ờ, đồ trang trí và những cái chai rượu kèm theo là những lẵng hoa và những cháu hưu chú ngựa đấy và đồ trang trí bên trong tạo cho căn nhà mình thêm phần đẹp và sang trọng nha quý vị khu vực đường sau thì chúng ta sẽ có cái không gian phòng bếp này thì à, được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế ăn gồm 6 ghế nha quý anh chị. Đây và có tặng thêm tủ lạnh, à, tủ bếp thì được làm những các chất liệu là gỗ an cương. Bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm và đèn led đèn chiếu sáng cho căn nhà mình. Với một căn nhà đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 7 tỷ 350 triệu đồng đẹp như thế này thì à, quý anh chị, chúng khách hàng chúng ta còn chần chờ gì nữa? liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem những quý vị và thương lượng cho mình những cái giá tốt trong dịp uh, cuối năm 2022 và mua cho mình những cái căn nhà đẹp để uh, chúng ta sở hữu và lựa chọn với những cái sản phẩm tốt và với những cái giá hợp lý chỉ với hơn 7 tỷ đồng một xíu là gia đình mình có thể sở ngay được căn nhà 3m8 và độ sâu là lên đến 17m và xây dựng một trệt và ba lầu thiết kế tặng full nội thất khá là đẹp và khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với những mặt đá hoa cương, tay vịn bằng gỗ căm xe và lan can thì được làm bằng kính cường lực và kết hợp theo những các hệ thống đèn led, đèn à, chiếu sáng khu vực hỗ trợ cho cầu thang của căn nhà mình. Vâng thì à, di chuyển lên khu vực bên trên thì chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ đầu tiên của căn nhà mình nha quý vị. Vâng thì lên bên trên đây chúng ta sẽ có cái phòng ngủ đầu tiên căn nhà, khu vực phòng ngủ đường trước này. Và với căn nhà chúng ta thì được gia chủ thiết kế với xây dựng là lệch tầng nha xây dựng rất là đẹp và được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết cho căn nhà mình. Với à, trên trần thì à, có hệ thống là đèn trùm và đèn led kèm theo là đèn chiếu sáng. Và với tặng thêm giường và có tủ và cũng như là bàn đầy đủ và tặng thêm điều hòa nha quý vị. Một căn nhà phải nói là rất đẹp và thiết kế sang trọng nằm trên à, vị trí tọa lạc ngay trục đường của đường Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh ngay sát bên với lại khu vực công viên Lòng Hoa và chợ Đông Tây. Một vị trí phải nói là vô cùng tuyệt vời, nằm trên à, con đường thông rộng đến khoảng 6 mét và gia đình mình có thể là vừa mua ở và mua để mở phòng lòng ti kinh doanh buôn bán về tất cả những loại mặt hàng luôn và với căn nhà thì đang được gia chủ bán với giá là 7 tỷ 350 triệu đồng và còn thương lượng nha Đấy, với căn nhà xây mới và sổ hồng riêng khi mua thì sẽ được gia chủ là bao sang tên và hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình lên đến khoảng 60 đến 80 phần trăm giá trị căn nhà đấy và bên trên đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ à, số 3 và phòng số 4 nha nhà mình thì được xây dựng à, thiết kế lệch tầng nha quý vị nhà này thì công chứng ngay trong ngày luôn và với giá là hơn 7 tỷ một xíu thôi và còn thương lượng nha nằm trên con đường thông nha quý anh chị Và đó là xây dựng và full nội thất khá là đẹp Đấy, với căn nhà chủ nhà trang trí rất là tuyệt vời cho một mẫu nhà phố theo phong cách hiện đại khá là đẹp và được gia chủ tặng giường cũng như là nội thất à, full option luôn rồi full 4 à, phòng luôn rồi nha quý vị và bên trong đây thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh này vòi tắm hoa sen và có hệ thống là bồn cầu là hàng lên mắt nha và rửa mặt là cũng hàng lên mắt nha quý vị được tặng bốn cái điều hòa luôn Đấy, tặng bốn điều hòa rất là à, đẹp cho một căn nhà với à, nằm trên à, khu trung tâm thuận tiện cho tất cả những à, anh chị khách hàng mình đang có nhu cầu và mua căn nhà ở mới đẹp và con đường thông vừa ở vừa kinh doanh buôn bán hàng online mỹ phẩm đấy thì à, căn nhà này phải nói là rất đẹp rồi đấy và với cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương thì à, khi quý anh chị khách hàng chúng ta mua bên cánh nhật à, đất bên em thì sẽ được giảm giá từ cực từ 200 đến 500 triệu đồng nha quý vị <coughs> từ 200 đến 500 triệu đồng và còn được gặp trực tiếp đến chủ để thương lượng nhé. Và trên đây thì à, chúng ta sẽ có phòng thờ, phòng giặt và sân à, phơi đường trước và đường sau này. Đây sân thượng này, khu vực ban công đường trước của căn nhà mình nha quý anh chị. Đây, đằng trên đây thì à, chúng nhà cũng tặng gia đình chúng ta với những các cái ghế ngồi này. Đấy, và những các cái bàn và có ghế đá kèm theo là những các cái cây trang trí bên ngoài mặt tiền căn nhà mình. Và đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh. Thiết kế rất là đẹp luôn và được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết nha. Với giá bán thì chỉ 7 tỷ 350 triệu đồng